Xin chào cả nhà. Xin chào tất cả anh chị em. Xin chào mọi người. Nếu anh chị em đang có mặt nghe rõ thì chúng ta có thể comment vào phần ô chat để chúng ta giao lưu trước khi chúng ta nói về cái chủ đề hôm nay. Có lẽ trong ờ, tuần vừa qua đặc biệt thì là những ngày cuối tuần thì ờ, Dũng nhận được rất nhiều các câu hỏi của nhiều bạn đó là có nên rút tiết kiệm ra hay không thời điểm này thì nên gửi tiền tiết kiệm hay là đầu tư vàng hoặc là một số anh chị em khác thì có hỏi là gì ạ đầu tư như thế nào trong thời điểm hiện tại thế thì đầu, tiên là chúng ta sẽ có thể quay trở lại về thông tin à, thực tế thì à, chúng ta biết rằng là phần nhiều các thông tin bao giờ cũng xuất hiện ở một giai đoạn giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn cuối của một chu kỳ một chu kỳ ấy, một sóng ngắn ấy. <clears throat> còn chu kỳ thì chưa nói nói thế thì quan trọng là gì ạ cái vấn đề nhà đầu tư của chúng ta một là chúng ta đang gì ạ đang nắm cổ phiếu việc chúng ta nắm cổ phiếu thì ở ai đó người ta bảo chúng ta hãy nên đầu tư và nắm giữ và Dũng biết rằng là trong thời gian cách đây có thể hôm qua nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán ra ngược lại thì những nhà đầu tư mà hiện tại chưa nắm giữ cổ phiếu thì Dũng thấy rằng là họ đang cảm giác rất là thấy là thoải mái đang rất là thấy rằng là chuẩn bị sẵn sàng cho việc mà khi thị trường bước vào chúng ta gọi sống hồi câu hỏi đây là thời điểm này chúng ta có nên gì ạ thời điểm này chúng ta có nên đầu tư theo kiểu chung và dài hạn hay không thì đây là quả quan điểm cá nhân của Dũng thì thực tế là đầu tư chung và dài hạn hay để cổ phiếu lâu dài trong điểm này thì đó là mang tính chất là rất là rủi ro cái điều thứ nhất thì chúng ta thấy một số bạn đã nhìn thấy là lãi suất thị trường đúng không ạ lãi suất ngân hàng đang tăng rất là nhanh <clears throat> điều thứ hai chúng ta biết là tỷ giá thì cũng chưa biết rằng là thời gian tới sau khi Mỹ từ bây đến còn hai đợt tăng lãi suất nữa có thể tăng thêm à, 1,2% nữa có có tăng nữa hay không thì chúng ta thấy rằng là chúng ta lại phải đợi thêm các kỳ họp phép của phép và cái đặc điểm nữa là chúng ta thực ra là chúng ta thấy là uh, chúng ta cần phải xem là cái tỷ giá của USD trong thời gian tới nó biến động ra sao thế thì phần lớn nếu nhà đầu tư như vậy thì có quá nhiều thông tin có quá nhiều biến số có quá nhiều cái mà chúng ta để quan tâm thì chúng ta có thể thấy rằng là nhà đầu tư cá nhân chúng ta thiệt thiệt thòi quá đúng không ạ bao nhiêu bạn thấy không ạ tức là thông tin rất nhiều thông tin từ thông tin về kinh tế vĩ mô lãi suất thì nhiều nhà tư cũng hiểu từ thông tin về gì ạ à, lạm phát về Mỹ tăng lãi suất cũng sống có những thông tin rằng là thị trường giảm mạnh là cơ hội để mua cổ phiếu cũng có thông tin rằng là lúc này là lúc phải rút hết tiền ra ngân hàng à, lúc có thông tin mà lúc này để đầu tư cổ vàng tốt và nhiều thông tin như vậy khiến cho nhà đầu tư chúng ta rất là thì không biết là chọn và gửi tiết kiệm hay đầu tư cái điều gì ok anh chị em nghe rõ không ạ nếu như mình nghe rõ thì comment số 1 nhá anh chị em nghe rõ comment số 1 anh chị em nghe rõ comment số 1 thì bây giờ chúng ta thấy là các thông tin như vậy trong thị trường mà chúng ta gọi là trong thị trường cái thời điểm này là thị trường nó rất là điểm nó khó để làm cho nhà đầu tư chúng ta nhận biết đâu là đúng là sai thực tế như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào một số cái góc để chúng ta nhìn đầu tiên chúng ta nhìn về góc về thị trường chúng ta nhìn góc về thị trường đây là thị trường chung <clears throat> thị trường chung có hai chỉ số mà nhà mình có thể quan sát thời điểm này đó là chỉ số yên 30 cái chỉ số vn 50 á, thì nhà mình có nhìn có thể nhìn thấy là trong tất cả một cái chu kỳ mà nó bị giảm mạnh thì nó có một đặc tính là những cái đoạn này nó tạo ra sự bán tháo rất là mạnh và thậm chí nó có những cái nhịp hồi để chúng ta còn có những nhịp hồi sau đó nó lại rút bỏ thêm một lần nữa nhịp hồi sau lại rút bỏ thêm một lần nữa trước khi bước vào một cái đợt tăng có thể tăng có thể không tăng nhưng chúng ta biết rằng là trước khi để vượt qua một cái vùng cản chúng ta cản này rất lớn thì cổ phiếu bao giờ cũng bị tích lũy bị rút bỏ trước khi có thể tăng nhiều hơn còn thị trường chúng ta thời điểm hiện tại thì chúng ta biết rằng là việc mà để vượt qua cái vùng cản lớn này chúng ta chưa cần nói nhưng về nó có thể tạo đáy ra ở đây thì chúng ta cũng chưa biết bởi vì cái điều đầu tiên thì nếu bạn nào có nghe có theo dõi livestream cách đây ngày hôm qua tức là hôm thứ sáu thứ bảy đó thì có dũng có nói là hôm nay là một cái phiên giảm mạnh đầu phiên và có thể là cuối phiên sẽ là phiên tăng mạnh đây là có thể nhé nếu các bạn nhìn nghe thấy thì comment số 2 nếu bạn nghe thấy tôi nghe thôi còn ờ, vấn đề nó có thể đúng có thể sai Đấy. tại vì đây là một cái phiên trong VSA người ta gọi là phiên đỡ cung một lượng tiền lớn họ đã bắt đầu tham gia ở đây thế thì ở đây chúng ta thấy là giảm mạnh đầu phiên và cuối phiên có thể tăng mạnh có thể nhé <clears throat> thế trong kịch bản là cuối phiên có thể tăng mạnh thì chúng ta mua chưa các bạn mua chưa đấy câu hỏi là các bạn có nên mua chưa có nên mua vào thời điểm này chưa thì trước khi các bạn có muốn đi mua hay không thì ờ, tại vì cái cái này thực tế là nhiều lúc là chia sẻ cho chúng ta vì kiến thức chúng không có đâu kiến thức chúng không có nên cái việc mà chúng ta đưa ra quyết định nhiều lúc là nó không có độ chính xác cao nhưng đây dũng gợi ý cho các bạn nào những bạn nào học của DVD rồi thì giả sử trong trường hợp mà các bạn đầu tư thì các bạn có thể giải ngân giả sử bạn có 1 tỷ nhé thì hiện tại bạn chia làm 3 đến 5 cổ phiếu nha 1 tỷ chia làm 3 đến 5 cổ phiếu trong lúc này bạn có thể chia thành 5 cổ phiếu ví dụ thế ạ và bây giờ mỗi một cổ phiếu của bạn là có bao nhiêu ạ tức là tổng mà các bạn đầu tư là khoảng 200 triệu thì nếu 200 triệu mà để rủi ro lúc này thì bạn đầu tư vào cái gì để nó giảm rủi ro thấp nhất ạ tức là nếu trong trường hợp mà bạn có 200 triệu thì bạn đầu tư đây chúng ta gọi là mua để để để theo để cảm nhận thị trường thôi gọi là mua test mua test lý do tại sao mua test để chúng ta hiểu chúng ta có ở trên thị trường thì chúng ta mới hiểu được cái vận động của nó thì chúng ta mua test vậy mua test là bao nhiêu ạ nếu là sử chúng ta mua là mua test đầu tiên là các bạn mua 20 phần trăm căn mua 20 phần trăm thế đây giả sử cái này để tránh tình trạng các bạn thấy sau này khi mà dũng nói thì các bạn thấy là nếu các bạn bị lỗ thì các bạn thấy rằng là các bạn thấy uh, cái việc mà nó xấu nhất các bị lỗ thì các bạn thấy là nó cũng không đáng kể so với khoản đầu tư của chúng ta bao nhiêu bạn đồng ý việc này tức là nếu giả sử những khoản nếu bạn mua vào những cái cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường như là cổ phiếu gì ạ dầu khí này hai phần trăm tức là khoảng bao nhiêu ạ khoảng bao nhiêu 20 phần trăm của bạn nó tương ứng khoảng 40 triệu thì bạn đầu tư ở đây thì khoản độ an toàn của bạn rất cao và thứ hai là chúng ta nếu trong hợp mà lỗ khoảng độ 10 phần trăm hoặc là 10 20 phần trăm đi thì bạn lỗ bao nhiêu ạ 40 triệu mà lỗ 20 phần trăm thì tương ứng bạn lỗ bao nhiêu tại vì cái này là các bạn phải hiểu á tại vì không ở ngoài kia người ta không hiểu lúc mà Dũng chia sẻ chúng ta lại bảo là ông này cho cổ phiếu sau đó bị lỗ là cái điều này nó sẽ ảnh hưởng nên Dũng dạy chi tiết chúng ta thế tại sao phải mua số nhỏ trước trên một cái vị thế chúng ta có một tỷ 8 đúng không chúng ta lỗ 8 triệu mà 8 triệu mà trên chia cho một tỷ thì chúng ta thấy là lỗ bao nhiêu phần trăm ạ chưa đến một phần trăm đúng không thì mình hiểu không ạ khoảng khoảng đấy khoảng lỗ khoảng đấy một khoảng một phần trăm gì đó thì bạn thấy an toàn không ạ bạn thấy an toàn không thế mới hỏi tại sao phải mua 40 phần 4 4 20 phần trăm ban đầu thì trong tất cả những thiên tài đầu tư chứng khoán kể cả Lee Mo người ta gọi là mua test để kiểm tra thị trường bao nhiêu bạn biết điều này comment số 3 đây là đợt này là Dũng cần như là hướng dẫn đào tạo các bạn rất là kỹ trước khi các bạn tại vì các bạn không có vị thế an toàn ở đầu tiên thì khi mà thị trường vào bùng nổ theo đà các bạn sẽ bị cuốn vào và các bạn sẽ bị thua các bạn phải có một cái vị thế chuẩn trước ạ chưa? À, vị thế chuẩn chưa nữa thế thì ở đây các bạn Dũng sẽ cho các bạn hiểu rõ cái điều này tại vì ở trong này thì Dũng biết rằng có nhiều bạn học viên cũng có rất nhiều cái bạn mới tham gia thị trường vậy nếu cổ phiếu này hôm nay có điểm mua thực ra nó chưa lên được <clears throat> nếu bạn mua ở đây hai phần trăm, thì thường cái thị trường chung của chúng ta cái viên 30 nếu hôm nay tăng nhé trong trường hợp vn 30 nếu hôm nay tăng giả sử nếu hôm nay tăng thì nó chưa tăng ngay được nó chưa tăng ngay được mà nó sẽ có những đợt điều chỉnh vậy khi nó điều chỉnh những đợt điều chỉnh như này thì thực chúng ta thấy là những khoản vốn của chúng ta từ những cái cổ phiếu dầu khí nó sẽ bị ảnh hưởng rất là ít bởi vì chúng ta thấy là thị trường nó giấu những cổ phiếu này nó cũng không bị giảm thị trường giấu cổ phiếu đã không giảm nên cái việc mà nếu trong trường hợp thị trường chung giảm thì cái khả năng cổ phiếu chúng ta giảm sâu một là nó ít nhưng thường nó có giảm không ạ có thể sau khi nó vượt qua nó hồi như này thì thường như đợt đấy nó sẽ điều chỉnh đấy, các bạn thế những điều sau nó sẽ điều chỉnh một chút thì lúc mà thị trường bùng nổ theo đà thị trường bùng nổ theo đà tức là bắt đầu lúc thị trường xác định trend chẳng hạn thế xác định trend thì cái việc bạn mua cổ phiếu ở sau khi test lại cung tức là nó hồi nó test lại cung thì cái việc bạn mua nó độ an toàn cực kỳ cao thế thì bạn mua cái cái độ cái độ cổ phiếu an toàn giả sử mua PBS độ an toàn cao thì lúc này bạn sẽ có rất nhiều cổ phiếu khác để lựa chọn giả sử đây Dũng sẽ có thể một cổ phiếu khác lựa chọn như là CTR các bạn biết tại sao lựa chọn CTR không về cổ phiếu này đây là cùng hỗ trợ rất mạnh nha đây là hỗ trợ rất mạnh khối lượng lớn khối lượng lớn mà bây giờ cổ phiếu này nó về đây và khối lượng thì thấp hơn tức là nó không bị bán tháo thì trong trường hợp những cổ phiếu này nếu mà có sự bùng nổ theo đà cổ phiếu này có thể hồi đến giá 70 từ 66 67 đến 70 thì chúng ta nó chưa lên vào đâu nó không vượt qua đây rồi nhá thường nó không vượt qua đây. thì chúng ta cũng có một khoản lợi nhuận nhỏ và đến cổ phiếu chúng ta gọi những cổ phiếu ngân hàng sau khi nó bán tháo mạnh thì nó sẽ gì ạ nó sẽ tạo ra những đợt hồi thì lúc này chúng ta đầu tư là an toàn thế thì bây giờ chúng ta đã quay trở lại câu chuyện ở đây <clears throat> các bạn không thể vội các bạn mua cổ phiếu được bởi vì chúng ta không biết thời điểm này nó đạo đáy hay không thực tế không biết được ạ chuyên gia cũng không biết được nên cái việc mà chúng ta cần một cái đợt test kiểm tra lại thì chúng ta mới biết được thực sự nhà đầu tư còn tức cái nhà đầu tư nhỏ lẻ bao giờ phải gì ạ bị bán tháo ra hết thì lúc này thị trường mới đi lên vậy bạn là nhà đầu tư nhỏ lẻ bạn đang nắm giữ cổ phiếu thì bạn sẽ bị bán tháo là đương nhiên bạn phải bán là đương nhiên bởi vì các thông tin họ đưa ra nó có mục đích nha thông tin đưa ra có mục đích và khi mà thông tin đưa ra có mục đích thì thường là chúng ta sẽ thấy là chúng ta tạo ra sự hoảng loạn và đấy chính là lý do chúng ta bị thua lỗ thế thì bây giờ chúng ta thấy là nếu thị trường đang ở vùng này thì đầu tiên chúng ta cũng tại vì hôm nay chúng ta cũng thấy rồi phần lớn chúng ta biết rằng đây cái khối lượng ở đây nó vẫn là nhỏ đây là khối lượng lớn này nhỏ còn giả sử thị trường nó tăng mạnh vào cuối phiên nhé đang tăng mạnh vào cuối phiên thì nó chưa thể lên ngay được với khối lượng lớn như này nhé các bạn hiểu đơn giản này ba bạn hiểu với một khối lượng lớn như này vào cái phiên chúng ta gọi là phiên FOWH thì đến 8 đến 90 phần trăm nó không phải tất cả nhưng phải test chiều riêng test đấy thường thì nó sẽ vượt qua đỉnh và test nhưng đa phần là nó sẽ đến vùng này để test nha chiều gì nó test nên nếu mà là chúng ta cứ vì cái cổ phiếu nó lên như này vì cổ phiếu nó hồi như này chúng ta mua vào thì chúng ta gì ạ có thể sau khi test chúng ta sẽ bị thua lỗ nặng thì những cái bạn nào đang nắm giữ cổ phiếu nhé bạn nào đang nắm giữ cổ phiếu mà nó hồi mạnh thì làm gì ạ và làm gì ạ nếu nó hồi mạnh các bạn giảm bớt một phần thì các bạn bớt áp lực tâm lý bởi vì nếu các bạn không bán ra thì nhịp test sau bạn sẽ là người bán ở đúng ngày nếu bạn nào hiểu rõ điều này comment số 4 ạ tức là cái nhịp hồi như này mạnh này bạn giảm bớt tỷ trọng này để bạn không bị căng cứng nếu bạn tiếp tục căng cứng trong quá trình hồi này thì những đợt test này kiểu gì bạn bán Đấy, nếu bạn hiểu rõ điều này kiểu gì bạn bán khi nó kiểm tra lại này và cái đáy này có thể giảm sâu hơn <coughs> có thể giảm sâu hơn nên khi mà nó hồi như này thì chưa chắc đã là xuống tăng nếu hôm nay tăng xong cái hôm nay thì chúng ta thấy là các bài báo thì họ đang cho cái này là tiêu cực nhưng hôm nay mà tăng thì báo chí hôm nay lại cho tích cực lại do tích cực nên vấn đề báo chí ấy, mục đích báo chí nó không phải là là để phục vụ cả chúng ta đâu mục đích báo chí là truyền thông cho các big boy nếu bạn biết cái điều này comment số 5 tức là ở đây hôm qua hôm qua Dũng mới chia sẻ với các bạn đó là gì ạ cái cái thông tin hoảng loạn như này để cho các nhà đầu tư lớn bắt đầu tích lũy họ tích lũy quá trình tích lũy của họ có thể kéo dài 3 tháng 6 tháng thậm chí nhiều năm nên chúng ta không thể nào gì ạ chúng ta không thể chiến thắng được nhà đầu tư lớn đâu nhà đầu tư lớn vốn chúng ta họ họ lớn điều thứ hai là họ ra vào với số tiền lớn chúng ta không lấy được chúng ta chỉ cưỡi lên họ chúng ta đầu tư thôi cưỡi khi nào <clears throat> lúc này thì họ không công bố cái thông tin họ mua nắm giữ và họ, họ sẽ có ủy nhiệm cho một nhóm tổ chức nào để mua cổ phiếu sau khi họ ủy nhiệm cho một nhóm tổ chức là họ mua cổ phiếu giống như chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu ứng ứng tiền để mua gom này các bạn biết không ạ các bạn nhìn thấy trên thị trường có rất nhiều cổ phiếu ấy. họ cho nhân viên ứng tiền hoặc là họ sử dụng các tóm lại là rất nhiều các ờ, thủ thuật trên báo cáo tài chính không biết là bạn nào học đọc báo cáo tài chính có biết không ứng tiền ấy, ứng tiền bất thường ấy. hoặc là những cái khoản tiền bất thường đấy là cái khoản tiền để có nhiều tài khoản được mở ra để họ gom ban đầu sau khi gom xong thì bắt đầu cái bước thứ hai họ mới đưa ra thông tin thật là họ gom thông tin thật họ gom thì cổ phiếu vẫn chưa lên được bước thứ ba bắt đầu họ mới sử dụng các chuyên gia giống như dũng này chuyên gia giống như dũng này bắt đầu kêu gọi anh em mua vào các bạn hiểu chưa nếu hiểu con số 6 này bắt đầu họ sử dụng các chuyên gia và các chuyên gia nói thì cổ phiếu tăng các chuyên gia thì cổ phiếu bắt đầu nó lên mà chúng ta thấy được và chúng ta tin chuyên gia nhưng lên đến đỉnh chuyên gia bảo không bảo chúng ta bán mà chuyên gia vẫn là chúng ta mua ở đỉnh vẫn đứng tấn ở đỉnh bởi vì chuyên gia phục vụ cho lợi ích của số big boy chứ không phải phục vụ để đích cho chúng ta nên chúng ta thấy là chúng ta lại tiếp tục đầu tiên thì tin chuyên gia cuối cùng tin một cách mù quáng thì đấy là cái không phải tất cả chuyên gia nhé không phải tất cả chuyên gia nhưng đấy là trên thị trường nó đang có cái tình trạng như này nếu anh chị em mà hiểu thì chúng ta phải hiểu về kiến thức chứ không thể nào tự giao dịch theo nghe người khác được thì hôm nay tôi chia sẻ cái điều này thì các bạn thấy là nếu bạn đang đầu tư thì những cái cổ phiếu nó mạnh hơn như này thì các bạn có thể một chút ạ hai tức là cái việc mà nó giảm xuống đáy này thì cái tỷ lệ cái thu lỗ của bạn không đáng bao nhiêu cả nhưng rõ ràng cái vị thế của bạn bạn đặt tay vào một vị thế đấy là một cái khái niệm cổ phiếu dẫn đầu trong một, một sóng hồi này <clears throat> bao nhiêu bạn đã hiểu rõ là cái cổ phiếu dẫn đầu trong một sóng hồi nó là khỏe hơn thị trường và thị trường giảm nó không giảm và khi thị trường có dấu hiệu hồi nó hồi mạnh nhất thì đấy là khái niệm cổ phiếu dẫn đầu nếu anh chị em hiểu comment cho Dũng số 7 nếu anh chị em hiểu comment số 7 còn không hiểu comment số 0 tức là chúng ta chỉ mua con đầu đàn thôi chỉ tập trung vào đầu đàn thôi bởi vì khi thị trường nó giảm mạnh thì cái việc hay nó điều chỉnh nó test lại thì khả năng bị thua lỗ khả năng bị giảm sâu của chúng ta nó ít hơn và đó chính là lý do chúng ta phải mua cổ phiếu dẫn dẫn đầu còn bây giờ chúng ta dự định chúng ta mua cổ phiếu nào chúng ta thích như cái loại chúng ta thích SSI vì chúng ta nghĩ nọ kia hoặc là chúng ta thích Techcombank hoặc là chúng ta thích HD DKHD à, hoặc một số người là thích cái gì cổ phiếu DG nhưng đấy hôm trước Dũng chia sẻ cho các bạn thì các bạn có nhớ cái kịch bản này Dũng đã chia sẻ chưa ai có nhớ kịch bản những cái cổ phiếu này Dũng chia sẻ nó lên bao nhiêu thôi về bao nhiêu không nếu bạn nào nhớ thì comment cả cái cổ phiếu như dạng cổ phiếu đầu cơ dạng này thì nó lên bao nhiêu nó về bao nhiêu và thậm chí nó phá đáy nếu bạn nào nhớ thì comment cái Đấy, tất cả cổ phiếu dạng này hay là cổ phiếu như này là 14 lên bao nhiêu kiểu gì nó về bao nhiêu lên bao nhiêu là về bao nhiêu hay không thế thì chúng ta không hiểu là thế thì vấn đề là cổ phiếu lên bao nhiêu mà nó lại về bao nhiêu về đúng đáy luôn thấp hơn đấy và tậm như sau này bị thấp hơn này nữa nào thế thì câu chuyện đấy là gì ạ có phải Dũng đã nói tất cả kịch bản này từ trước cái chu kỳ tăng chưa bạn nào có nhớ không ạ nếu bạn nào nhớ comment số 10 trước chu kỳ tăng mình đã nói rồi nhà đầu tư chúng ta không có gì ạ không có đầu tư mà nó chỉ có đầu cơ thôi ạ các bạn nhớ nhá không có đầu tư mà chỉ có đầu cơ thôi ạ tại sao chúng ta lại không có đầu tư mà có đầu cơ <clears throat> bởi đầu tư á, bạn mua cổ phiếu bạn mua cổ phiếu sau đó thì bạn vào đó bạn phải dùng giá trị của bạn đúng không bạn phải dùng giá trị của bạn để giúp cho cái cổ phiếu đấy tạo ra giá trị mới sau đó giá trị mới phục vụ lợi ích cho cái gì ạ cái khách hàng của bạn và khi bạn phục vụ lợi ích của khách, cho khách hàng bạn mà khách hàng bạn chấp nhận sản phẩm của bạn và sản phẩm của bạn làm sao nó có hữu dụng và người ta mua nhiều hơn và nó tạo ra doanh thu lợi nhuận cho chính bản thân bạn thì đấy chúng ta gọi là đầu tư vậy chúng ta thấy là bao nhiêu bạn đã thấy rằng trên thị trường có phải là các bạn mua ngân hàng có phải bạn đầu tư hay đầu cơ bạn có một cái chút nào giá trị trong cái ngân hàng đó không hay bạn chỉ mua sau đó thì đợi cổ phiếu lên giá bạn bán ra bạn mua cổ phiếu gì ạ hòa phát bạn có chút giá trị nào trong đó không hay là bạn mua xong gì ạ à? bạn đợi cổ phiếu lên bạn bán thế thì ở đây thế thì ờ, đấy Dũng thấy giờ thỉnh thoảng có comment rất thú vị full ben kính tín hiệu đảo chiều như covid năm 20 đấy thì đây là cái tín hiệu của bạn chỉ cần cho bạn hiểu đơn giản này hai covid 20 đó là lúc mà chúng ta bơm tiền bây giờ chúng ta lạm phát một cái thời kỳ bơm tiền một thời kỳ lạm phát thế mà chúng ta vẫn cứ nói theo kiểu như vậy thì nó nó nó, nó thể hiểu là nếu bạn là đầu tư Dũng nói thật là bạn không hiểu về kiến thức Đấy, nên nên chúng ta thấy là khi chúng ta comment chúng ta nên không hiểu chúng ta có nói là không hiểu còn nếu chúng ta comment theo kiểu như vậy có thể một số bạn không biết bạn tham gia vào <clears throat> không biết bạn sẽ bạn gì ạ sẽ thấy thế đầu là ngon nhưng thực tế là hai thời điểm khác nhau thời điểm này là hút tiền lạm phát cao kia là bơm tiền thì banh nó lên thế thì hai cái thời điểm khác nhau lại bảo giống như covid năm 2020 thì đấy là chúng ta phải cần nắm rõ được cái cái bản lý bản bản nguyên lý của nó chứ không không không không lại thành gì ạ à? chúng ta comment như nó nó nó, nó. Đấy, thì bạn uh, gì đó bạn chia sẻ thì mình cũng nhắc bạn như vậy tại vì thực ra nó nó ảnh hưởng chính bạn đấy chứ không phải là ảnh hưởng đến số đông đầu tư đâu thì hôm nay thì uh, Dũng làm video chia sẻ cho chúng ta để anh chị em biết rằng là mọi thứ nếu chúng ta học chúng ta hiểu là chúng ta có thể biết được trong đầu tư chứng khoán á, bạn nhớ này kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất nhưng nó lại không cho chúng ta biết là cổ phiếu nào tăng nha kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất cực kỳ quan trọng nhưng lại không cho chúng ta biết là cổ phiếu hay ngành nào tăng nó chỉ là một cái dự cái để chúng ta chúng ta nhìn về chu kỳ thị trường thôi sau đó chúng ta biến đến ngành xem là kinh tế vĩ mô nó tác động như ngành nào nhưng những cái điều đó là chúng ta những điều quan trọng để cho ta xác định chu kỳ nhưng thực tế là gì ạ? phân tích kỹ thuật là nó định hướng cho chúng ta phân tích kỹ thuật nó sẽ định hướng cho chúng ta để cho chúng ta biết rằng là thị trường đang ở đâu thế thì nếu chúng ta phân tích kỹ thuật mà chúng ta nhìn vào cái góc nhìn kinh tế vĩ mô thì thường phân tích kỹ thuật bao giờ nó đi trước kinh tế vĩ mô đi trước kinh tế vĩ mô rất nhiều nên chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này nó tăng người ta biết rằng là những à, giảm người ta biết là cái nhóm này là tới đây gì ạ bong bóng nó xẹp Đấy. tất cả những cổ phiếu như KTH là bong bóng nó xẹp nó xẹp cái bong bóng là tại vì bây giờ những cổ phiếu dạng này là đang gì ạ? một là lãi suất đang tăng họ ảnh hưởng rất lớn cực kỳ ảnh hưởng về về lãi suất Bọn bất động sản này thậm chí là có nhiều doanh nghiệp sẽ dẫn đến phá sản trong thời gian tới nên bạn càng giữ bất động sản như này là rủi ro của bạn rất là cao Đấy, chúng ta nhìn thấy chúng ta biết ngay cái điều thứ hai là khi cái bọn này nó bị ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng ngay đến nợ xấu ngân hàng ảnh hưởng ngay đến nợ xấu ngân hàng nên các ngân hàng trích lập dự phòng rất là lớn bất động sản ảnh hưởng ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thế bây giờ có tín hiệu nào cho cái tăng trưởng cái thị trường sang năm 2023 thực tế năm 2023 thì chúng ta mới là lãi suất à, cao tỷ giá có thể sẽ được giảm theo quan điểm cá nhân của Dũng thì tỷ giá bắt đầu nó sẽ ổn định thậm chí có xuống giảm nhưng tuy nhiên là lãi suất đang mức cao người ta có cho vay bất động sản không hay là người ta có nới lỏng bất động sản không thì theo Dũng thì nó có nới thì nó ít thôi nhưng vấn đề là vẫn cái cái bất động sản nó sẽ hạ giá đáng kể trong năm 2023 vậy cái gì là cái được mà nhà nước có thể sử dụng để giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô đó chính là đầu tư công không có gì khác tại vì trong cái GDP thì chúng ta biết rằng là một là gì ạ nó liên quan đến gì ạ phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhưng nếu mà tỷ giá vẫn đang biến động lớn thì nhà đầu tư nước ngoài người không vào đâu cái thứ hai là gì ạ phải bơm tiền ra để thúc đẩy kinh tế thì trong đó bơm tiền ra thì thúc đẩy bất động sản lên lúc này này nó làm vỡ bong bóng nó làm cho gì ạ nó nợ xấu chúng ta tăng lên và cái thứ ba nữa là gì ạ nếu bây giờ về cơ bản thì sau này chúng ta nên đầu tư công thì là cái cái cái cái, cái tức là một cái cái công cụ để giúp nhưng quan trọng đầu tư công khi nào lên thì chúng ta chưa đến nhá chưa để chưa đến nên không phải vẽ như thế để chúng ta mua bộ mà chúng ta chỉ biết trong đoạn này là tạo sóng hồi đợt này tạo sóng sóng hồi vậy khi mà cổ phiếu thị trường đang tạo ra sóng rồi thì chúng ta đợi bùng nổ theo đà mua còn tuyệt đối không đầu tư dài hạn tuyệt đối không đầu tư dài hạn tuyệt đối không bắt đáy thời điểm này và hãy đợi để sau khi xác nhận bùng nổ theo đà, tôi cho nó mua đấy đơn giản thôi khi nào test xong bùng nổ theo đà chúng ta mua một số anh chị em muốn mua trước thì có thể mua những cổ phiếu khỏe hơn thị trường với một tỷ lệ nhất định nào đó 24 phần trăm uh, có thể là 20% tổng thể có thể là đầu tiên là 20% trong 20 phần, tức là bình thường ví dụ như này bạn có 1 tỷ thì tách thành 5 cổ phiếu là 200 triệu 20 triệu đầu trước bạn đầu tư bao nhiêu ạ đầu tư là 20% trong 200 triệu nhưng sau đó mà bạn đã thấy ổn định rồi có tiền có lãi lợi nhuận rồi thì bạn đầu tư nốt 200 triệu đó thì tổng tài sản bạn lúc đấy ban đầu bạn đầu tư khoảng độ 200 20% thôi nhưng tuy nhiên 20% đấy nó ổn định có giá rồi thì bạn mua đợt bùng nổ theo đà nữa thì thực sự cái tỷ lệ lợi nhuận của bạn cũng như rủi ro của bạn gần như bằng không các bạn nhá tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro của bạn lợi nhuận chắc chắn là là, là có rồi nhưng rủi ro của bạn coi như bằng không nên sử dụng chiến lược đầu tư như vậy đấy mà là chiến lược đầu tư mà Dũng áp dụng trong quá trình đầu tư còn nếu mà mình cứ ở tất tần tật này full margin hay là khi mà đầu tư mà chúng ta không biết thực sự dòng tiền đang tập trung ở đâu thì đấy là lý do tại sao nhiều bạn sau một thời gian đầu tư là gần như mất hết bởi vì chúng ta đầu tư theo dạng cờ bạc ok xin cảm ơn mọi người và chúc uh, mọi người uh, có bữa trưa ngon miệng một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi kênh youtube của Dũng trong hôm nay và hãy để tiếp tục theo dõi kênh của Dũng để chúng ta sẽ học được những video tuyệt vời nhất tối mai Dũng có một chương trình hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng nếu là bạn quan tâm thì có thể đăng ký đường link bên dưới vun uh, zoom thì gần những full rồi nên các bạn nào đăng ký sớm thì chúng ta có chỗ còn không đăng ký sớm thì chúng ta hết chỗ nên các bạn nhớ là đăng ký sớm để chúng ta sẽ giao lưu học tập vào tối ngày mai xin cảm ơn